Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gia nhập thương trường bằng quyền lực chính trị, Vạn Thịnh Phát là bậc thầy Hiện nay, bằng công cụ của Tô Lâm, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho đánh mạnh vào thế lực Lê Thanh Hải tại Sài Gòn qua con đường Vạn Thịnh Phát. Người lạc quan thì cho rằng con đường dẫn Tô Lâm tới nhà Lê Thanh Hải còn không bao xa nữa. Tuy nhiên, người thận trọng thì lại nói rằng hãy đợi xem ông Nguyễn Phú Trọng có làm được gì bà Trương Mỹ Lan hay không bởi người ta cho rằng bà Trương Mỹ Lan ngồi trong tù nhưng dường như bà đã có nối tay ra bên ngoài nhà tù để xử lý các rắc rối thay cho bà. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Hiện nay ba cái chết gần đây nhất liên quan đến Vạn Thịnh Phát, phía công an thì cho rằng đấy chỉ là trường hợp đột tử. Tuy nhiên lời đồn của người dân thì lại khác. Người dân cho rằng có bàn tay ngầm đã ra lệnh để bịt đầu mối bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan ở trong tù. Trước hai luồng ý kiến trái chiều như vậy, chọn tin ai là tùy thuộc quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, dù cho rằng cái chết liên quan đến bà Trương là đệ tử, nhưng ông Tô Anh Sô, tránh văn phòng của Bộ Công an cũng thừa nhận rằng công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì những cái chết bất ngờ ấy. Trong lịch sử dự án kinh tế của Việt Nam chưa có vụ án nào mang động màu sắc chính trị như vụ án Vạn Thịnh Phát. Hầu như đại gia nào làm ăn cũng có dính dáng quyền lực chính trị, tuy nhiên đến khi bị bắt thì quyền lực chính trị cũng quay lưng với họ vì sợ bị liên lụy, còn với Vạn Thịnh Phát có cả bàn tay ngầm bảo vệ thì quả là chuyện có một không hai. Ngay trong thượng tầng chính trị của Việt Nam, người ta cũng tìm kiếm sức mạnh chính trị cho chính mình bằng hình thức ngoại giao phương Bắc. Và trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như là vô đối ở chính trường Việt Nam. Đó là thực tế không thể chối cãi. Ngay cả chính người làm chính trị cũng tìm kiếm nguồn sức mạnh từ bên ngoài, thì với doanh nghiệp người ta tìm kiếm được sức mạnh ở bên ngoài sẽ làm cho họ an toàn hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh điều tra bà Trương Mỹ Lan không hề dễ. Thực tế bà Trương Mỹ Lan ngồi tù mà như không ngồi tù. Bà ngồi tù mà có thể gây ra cho Bộ Công an Việt Nam những khó khăn về công tác điều tra là trường hợp xưa nay chưa hề có. Thường thì chủ doanh nghiệp bị bắt tạm giam thì xem như doanh nghiệp cũng đóng cửa theo. Hầu hết những người lãnh đạo của doanh nghiệp đều ngoan ngoãn nghe theo lời cơ quan điều tra của Bộ Công an vô điều kiện. Tuy nhiên với Vạn Thịnh Phát thì không phải thế. Họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Bộ Công an. Vạn Thịnh Phát gia nhập thương trường gắn với tên một thời lừng lẫy đó là Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, quyền lực chính trị của Lê Thanh Hải chỉ là bề nổi, còn thế lực khác mạnh hơn mà một số người cho là có nguồn gốc từ phương Bắc. Tờ báo chí tại Singapore không ngần ngại nói rằng những cái chết làm đứt mạch điều tra của Bộ Công an về vụ Vạn Thịnh Phát là tình báo của Trung Quốc. Đấy là những phức tạp liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Với bất Tường Thành, Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa quân tới nhà Lê Thanh Hải thì phải khai thác thật nhiều từ bà chủ Vạn Thịnh Phát, Trường Mỹ Lan. Nếu điều tra bà chủ này mà không thành công thì đường tới nhà ông Lê Thanh Hải vẫn còn xa chứ không gần như nhiều người vẫn tưởng. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải vẫn là một thách thức rất lớn với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Hiện ông Tổng Bí Thư là con mèo, còn Vạn Thịnh Phát là con chuột. Tuy nhiên, không phải con chuột nào cũng dễ nuốt đối với con mèo. Giờ lỡ vào rồi, cách nào đó phải xử lý cho xong. Có thể nói, vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ kéo dài, chứ không thể sớm kết thúc được. Kéo dài bởi không những mối quan hệ chẳng chịt của nó, mà có bởi sự cứng cựa của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát đi lên bằng quyền lực chính trị, mà đâu chỉ quyền lực chính trị trong nước đó chính là nút thắt lớn nhất buộc ông Tô Lâm phải gỡ được. Nếu để cho phía bảo vệ Vạn Thịnh Phát biết trước được hướng điều tra thì rất khó mà xử lý bà Trùm tới nơi tới trốn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến với Bộ Công an từ trong ra ngoài, bà Trương Mỹ Lan ra cố thêm thành trì bảo vệ. Cho đến nay, nhiều người đánh giá vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án lạ lùng nhất bởi tính chất rất phức tạp của nó. Đây là vụ án duy nhất của Bộ Công an phải thừa nhận là vụ án khó vì có nhiều người đột tử. Cho tới nay đã có 4 cái chết liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, một cái chết mờ ám cách đây 8 năm cho thấy ngay cả quan chức cấp cao nhất của Bộ Công an chưa chắc gì đã an toàn. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Thực tế cho thấy cuộc chiến giữa bà Trương Mỹ Lan và Bộ Công an đang diễn ra tại hai mặt trận. Mặt trận nổi và mặt trận chìm. Mặt trận chìm chính là những bàn tay bí ẩn làm nên những cái chết rất bí ẩn. Công tác điều tra luôn phải đảm bảo bí mật nhưng không hiểu sao ở bên ngoài những cái chết xảy ra và ông Tuân Sô đã lên truyền thông thừa nhận là công tác điều tra đang gặp khó khăn vì những vụ đột tử ấy. Như vậy thì cái chết chỉ là sự kiện, tuy nhiên những tổ chức nào, những nhóm bí mật nào đã làm gì để gây ra những cái chết đấy thì hoàn toàn bí ẩn. Có khi cả Bộ Công an còn không nắm được thì nói gì đến dư luận xã hội. Nếu Bộ Công an nắm được thì họ đã không để những cái chết đó diễn ra nhanh chóng đến như thế. Mặt trận nổi chính là cuộc chiến pháp lý. Đó là vấn đề điều tra buộc tội từ phía Bộ Công an, còn phía bà Trương Mỹ Lan thì tìm kiếm những luật sư giỏi để bảo chữa cho mình. Về tiền thì bà Trương Mỹ Lan không thiếu nên việc mời những luật sư giàu kinh nghiệm, thậm chí là thuê một đội luật sư đông lúc cũng không phải là vấn đề đối với bà chủ Vạn Thịnh Phát. Vào ngày 7 tháng 11, bà chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã mời 4 luật sư bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết ông cùng luật sư Giang Hồng Thanh vừa nhận lời bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Trương Mỹ Lan. Trước đó, hai luật sư Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng được cơ quan cảnh sát điều tra cấp giấy thông báo đăng ký bảo chữa cho bị can Trương Mỹ Lan. Hiện nay, các luật sư đã được cơ quan điều tra tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục tham gia buổi lấy cung. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan đang gia cố thành trì bảo vệ pháp lý cho mình. Theo cáo buộc, bà Lan cùng ba bị can Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất Động sản Binjoy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 Vạn Thịnh Phát là một ca rất khó với thế lực ngầm bên ngoài đang hỗ trợ rất mạnh. Với đội ngũ luật sư giỏi sẵn sàng đấu pháp lý với Bộ Công an thì việc buộc tội bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phải là dễ dàng. Chỉ mới đấu với một doanh nghiệp thân hữu của ông Lê Thanh Hải mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm đã phải vất vả như thế nào. Không biết liệu ông Tô Lâm có giúp ông Trọng lần ra những sai phạm của ông Lê Thanh Hải khi làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hay không khi ông chỉ đạo nhiều quyết định giao đất cho bà trùm Vạn Thịnh Phát một cách hết sức mở ám. Đây là hình ảnh Bộ Công an thừa nhận vụ án Vạn Thịnh Phát chính là một vụ án rất khó. Có lẽ còn lâu lắm mới có một cá nhân hay tổ chức nào mà quyết đấu với Bộ Công an như bà Trương Mỹ Lan. Vụ án này thử sức khả năng phá án của Bộ Công an như thế nào và việc bắt một người dân thấp cổ bế họng để điều tra thì dễ nhưng bắt một chủ tịch tập đoàn lớn có giới tính chính trị trong và ngoài nước như bà Trương Mỹ Lan thì đấy quả là một thách thức to lớn đối với ông Tô Lâm và Bộ Công an. Chúng ta hãy cùng chờ xem diễn biến mới nhất của đại án này.